26 vâng. Không hay rồi, Trịnh Phú Quý Lưu Bình Đầu Không hay rồi, Trương Tiểu Trụ chết rồi Là bị móc tim mà chết Dương đại ca Thủ pháp này so với thủ đoạn trên người bị giết chết Trong qua phường ở Kinh Thành cũng giống y như vậy Lẽ nào là lão yêu chưa chết Lão yêu, lão yêu gì thế Hoặc là còn có yêu quái khác Yêu quái khác hả Lão yêu hôm đó hồn bài phách tán Không thể nào hồi sinh Để thấy chắc chắn là có yêu quái khác Chỉ là thủ pháp giống lão yêu mà thôi Đề nghĩ Người chết đều là huynh đệ trong quân Có thể không phải yêu quái làm Chắc do ngoại địch xâm nhập Cũng không phải không có khả năng đó Truyền lệnh xuống Trong quân trên dưới phòng vệ nghiêm ngặt Còn nữa Tìm xung quanh xem có ai khả nghi không Dân để cảm thấy là do yêu làm nếu nói ở đây là biên cương, người chết thì là quân sĩ Nhưng cho dù kẻ thù không đánh sâu vào được Muốn giết người diệt khẩu cũng không cần phải moi tim chứ Hơn nữa binh sĩ trong quân đều biết chút võ thuật Nhưng binh sĩ bị hại hoàn toàn không chống cự Vết thương là giống hệt người bị giết ở Hoàng Phường Kinh Thành E rằng ngoại trừ yêu Dù là cao thủ trong các cao thủ Cũng khó mà một chiêu chí mạng Nơi này rõ ràng có yêu quái hoành hành Sư tỷ Để xem chúng ta khó khăn lắm mới trừ được một lão yêu Sao đến đây lại gặp phải một yêu quái nữa Nói ra cũng kỳ lạ Sao Dương Đại ca đi đến đâu Cũng có yêu quái xuất hiện vậy Sư tỷ, chị đừng nghĩ lung tung Để thấy con yêu quái này không liên quan đến Dương Đại ca Nơi khác chắc chắn cũng có Chỉ là vừa hay để chúng ta bắt được Vậy yêu cũng quá nhiều rồi Vừa trừ được một lão yêu Lại còn một con yêu khác Xem ra Nam Cương này Không thể rời đi sớm rồi Sư tỷ, tỷ nói nếu không có yêu nữa Thì tỷ đại chúng ta còn làm gì nữa Để nói chuyện này với tỷ Chính là muốn sư tỷ cùng đi bắt yêu Sư tỷ, tu vi của tỷ cao hơn đệ Pháp thuật trừ yêu cũng thành thục hơn Chỉ cần tỷ xuất chiêu, chúng ta sẽ bắt được yêu quái Đúng thế không biết chừng trừ được yêu quái còn có thể lấy được tiền thưởng đến lúc đó hai tỷ đệ chúng ta không cần nhờ giả người khác không lo việc ăn uống nữa vậy phải làm sao bắt được yêu quái đây đệ cũng chưa nghĩ ra ừ, à, nhưng đệ nhớ sư phụ từng nói yêu quái tu là nội đang yêu linh chỉ có ác yêu vì muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi hoặc là những yêu quái đạo hạnh không cao mới cần ăn tim người, duy trì hình người không thay đổi. Để đoán là nhất định đã bị thương hoặc là đạo hạnh không cao, nếu không sẽ không liên tiếp làm hại hai mạng người như vậy. Để nói đúng lắm, cha ta quả nhiên không uổng công dạy đệ. Con mạnh mối này thì để chúng ta đồng tâm hiệp lực chắc chắn có thể trừ yêu diệt ta. Kỳ lạ, trong trấn thực sự có yêu quái đang ăn tim nhưng bây giờ linh lực của ta không đủ Không cảm giác được Nhưng nghe Dương Đại ca nói Bây giờ trong trấn đã tăng cường cảnh giới Đề phòng yêu quái lại xuất hiện Tỷ tỷ, yêu quái đó xuất hiện lúc này Không phải muốn hạ thủ với Lý Tịnh chứ Hoàng tộc quyết mạch, kim hoàng tâm khiếu vốn chỉ chính là bảo vật tu hành Có yêu quái muốn giành lấy, điều này không kỳ lạ Không trùng hợp thế chứ Không biết chừng là tiểu yêu tinh tu hành thấp Nếu không thì tại sao mỗi lần đều là hạ thủ với binh sĩ chứ Vẫn cần phải cẩn thận tỷ tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều làm gì dù nó là yêu gì để chăm sóc bản thân trước đi ngày mốt là trăng tròn rồi trước mắt bọn dương anh đang phòng bị yêu quá hại người tỷ tỷ nếu ra tay lúc này chỉ e khiến người khác nghi ngờ còn có thể những chuyện trước đây đều đổ lên đầu của tỷ ta cũng lo lắng điều này chỉ hy vọng linh lực phù sinh cho ta có thể tạm thời trụ được nếu tỷ tỷ không trụ được thì muội thay tỷ ra tay Dương đại ca Sao không dạo đi Trước đây dẫn tịnh nhi đi dạo Kết quả Là biến khéo thành dụng Ngược lại là mùi ấy buồn hơn Ta cũng không biết phải đối diện với mùi ấy như thế nào à, nữa Huynh cũng là vì muốn tốt cho Tịnh Nhi Tịnh Nhi sao lại giận Huynh chứ Đã đến cửa rồi, hãy vào đi Chắc Huynh cũng à, có lời muốn nói với Tịnh Nhi Thật ra cũng không có gì đặc biệt Chỉ là gần đây trong trấn không an à. toàn Ta muốn bảo Tịnh Nhi đừng đi lung tung Nhưng nghĩ lại Chắc mũi ấy sẽ không ra ngoài Sợ nó hết với mũi ấy Mũi ấy lại lo lắng sợ hãi Nên để mũi ấy ở lại đây tỉnh dưỡng cho tốt Đây là cái gì ờ, Lúc ở Kinh Thành Để thấy tình nhi thích ăn món này Vừa hay hôm nay gặp trên đường phố Nên mua ít về Để nghĩ mũi ấy nhất định sẽ thích Trình Hiền Đệ thật tỉ mỉ Có đợi chăm sóc à? tịnh nhi ta yên tâm rồi Hôm nay trong quân đã sắp xếp phòng bị Ta phải về trước Phiền để giúp ta khuyên tịnh nhi Dương vâng, đại ca yên tâm Dạ. Tịnh Nhi Hôm nay trên phố ta gặp món muội thích ăn nhất Nên mua một ít Nhân lúc còn nóng muội ăn đi Ăn chút đồ ăn Tâm trạng sẽ tốt hơn đấy Trịnh Huynh muội không đói Huynh về đi Tịnh Nhi Một cái thứ này Mọi người sẽ lo lắng Dương đại ca sẽ lo lắng Nếu huynh ấy lo cho muội Thì tự huynh ấy sẽ đến Huynh ấy đã đến Lúc nãy ta đến trước cửa Đã gặp huynh ấy ở đó Huynh ấy sợ muội vẫn còn đang giận Vì thế mới không vào Huynh ấy sợ Nhìn thấy thứ trên mặt muội đúng không Tịnh nhi Được rồi Muội muốn ở đây một mình Huynh đi đi Trước đây lúc ở Hoàng Cung Muội cũng bảo ta đi Kết quả Muội bị lão yêu bắt đi Suýt nữa thiệt mạng Còn để lại yêu chú đến bây giờ Lần này bất kể thế nào Ta sẽ không rời xa muội Trịnh huynh Bây giờ muội đã không còn là công chúa rồi Huynh không còn là thị vệ của muội Ta bảo vệ muội không phải là sự trung thành của thị vệ dạ, Cũng không phải là gì tình nghĩa bạn bè Ta biết Mùi thích Dương Đại ca Vì thế ta không miễn cưỡng muội Ta chỉ muốn ở bên cạnh muội Bảo vệ muội Chăm sóc muội Ít nhất có thể khiến muội vui vẻ Ít nhất có thể giống như am hạt bảo vệ muội không để muội bị thương bị thiệt thòi muội luôn nói muội không phải là công chúa nữa nhưng trong mắt trịnh cát ta muội mãi mãi là kim hoàng công chúa tôn quý xinh đẹp trịnh huynh xin lỗi muội muội không thể cho huynh hy vọng chúng ta chỉ có thể là bằng hữu Ta biết Ta cũng hiểu Cho dù là bằng hữu cả đời với muội Cũng là phúc phận của ta muội biết không Trước khi gặp muội Không có ai thật sự quan trọng ta Cũng không có ai xem ta là bằng hữu Thậm chí đến dũng khí Để bảo vệ người ta quan tâm nhất cũng không có Là muội cứu ta Cho ta một hy vọng trong đời Đây là do cắt tường Do chính tay ta làm Ngụ ý cắt tường như ý Ta đã thề với trời Cho dù có thiệt mạng Cũng phải giúp muội giải trừ yêu chú Khôi phục dung nhan Để muội mãi mãi cắt tường như ý Dung hoàng hậu Tư đồ đại nhân đang tu luyện Người dám cản bản hậu Tránh ra cho ta Những thứ này là quan ảnh yêu binh Không binh khí nào xâm hại được mạo nói sao Yêu binh tu luyện pháp thuật Trong thích thiền quyết Uy lực càng mạnh thêm chỉ cần mấy ngày này Bọn chúng sẽ có thể đi đoạt kim hoàng tâm khiếu cho Dương Hậu rồi Ông có thể luyện được bao nhiêu yêu binh Số yêu binh này cần hao tổn linh lực của ta mới luyện thành Số lượng có hạn Nhưng Dương Hậu cứ yên tâm Bây giờ số yêu binh pháp thuật cao cường Đào gươm bất nhập Bọn chúng phục vụ cho Dương Hậu Vẫn là không hề bị thiếu bọn chúng sẽ nhất định đoạt được kim hoàng, lấy được tam khiếu. đại dương tử tỉnh lại chỉ có thể là thời gian. Rất tốt. Lần này dứt giải cho trưởng lão rồi. Tận lực vì dương hậu, tư độ ta chết cũng không từ. Bây giờ tộc dạng cổ nằm cả trong bàn tay của bản hậu. Ngày sau trưởng lão giúp ta cứu Dương Nhi. Ông muốn gì cứ nói. Đến bản hậu Cũng có thể thuộc về ông Từ đầu chỉ muốn chia sẻ với Dương hậu Nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với Dương hậu Tận tâm tận lực Nếu ông dám phản bội ta Bản hậu cũng sẽ giết ông Tối nay chính là đêm trăng tròn Không biết Tiểu Hy có qua được kiếp nạn này không Tối nay chính là đêm trăng tròn Thanh muội đang lo lắng cho tiểu di đúng không Sao huynh lại đến hồ tộc vậy Hình như Thanh muội không muốn gặp ta Huynh và muội quen biết nhiều năm Có chuyện gì cứ nói Vẫn là Thanh muội hiểu ta Lần trước ta muộn thích thiền quyết Chắc là đạo hạnh của ta quá thấp Có rất nhiều sai lầm Vì thế bây giờ ta không thể tu luyện Ta nhớ bên trong hình như có nói Chỉ cần có được yêu điển bên trong Là có thể điều khiển yêu binh Vì thế hôm nay ta đến đây Là muốn mời Thanh muội Giúp ta lưu tâm một chút Xem bên trong có yêu điển hay không Làm phiền Thanh muội rồi Lần trước lấy thích thiên huyết Chỉ vì bệnh tình phu quân muội chưa khỏi Mới may mắn có được Bây giờ chàng đã khỏi bệnh Muội vốn không có cách nào lấy thích thiền quyết Hơn nữa Huynh cũng biết Thích thiên quyết là bảo vật trấn tộc của hồ tộc Nếu bị phu quân muội phát hiện ra chỉ e bản thân muội cũng khó giữ Vậy tiểu duy cũng khó giữ rồi Huynh định làm gì tiểu duy Thanh muội muội đừng lo lắng Chỉ cần muội có thể làm hồ sên Mở thích thiên quyết lần nữa Giúp ta có được yêu điển Thì ta sẽ bảo vệ thật tốt cho tiểu duy Huynh muốn có yêu điểm Rốt cuộc là vì bản thân Huynh hay là vì Tiểu Di, muội luôn không tin tưởng ta Tấm lòng của ta đối với muội Trời chứng giám Nếu không vì giúp muội cứu Tiểu Di, Ta cần gì phải hao tổn thần lực Đi tu luyện đám yêu binh đó Đa tạ sư Huynh E rằng muội không thể giúp Huynh được Hơn nữa muội cũng không muốn lừa dối phu quân muội Phu quân của muội Thì ra trong lòng thanh muội Chỉ có hồ sơn đó Chẳng trách lúc đầu muội không chịu nhìn ta một cái gì thế muội mới có nghiệp chủng tiểu gì đó Được Có chết cũng không đáng tiếc Cái miệng Sao hả Không phải muội một lòng một dạ với hồ sơn đó Sao lại có nghiệp chủng Có phải muội Muốn hồ sơn biết chuyện này Huynh dám uy hiếp muội Không biết thành muội Có chấp nhận uy hiếp không Huynh là phản đồ của hồ tộc Cho dù chẳng biết chuyện này thì đã sao chứ không hề có lợi gì cho huynh Chỉ sợ huynh chỉ gây quả sát thân toàn gia mà thôi Tiểu hồ tiên mồm mép khéo đấy Ta thích muội thế này Thành muội Sớm muộn Ta sẽ có được tất cả những gì ta muốn Bao gồm cả muội Si tâm vọng tưởng Vậy chúng ta sẽ chờ xem Lui ra đi Dân Phu quân Sao thế Đã xảy ra chuyện gì Phu nhân vừa đi đâu về vậy à, Thiếp đến núi Linh Thủy Thiếp thấy thương thế của phu quân mới lành Thân thể cần cứu bản bào nguyên Nên thiếp đi lấy chút nước linh tuyền Để nấu thuốc cho phu quân Đa tạ phu nhân Phu quân Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thiếp có thể chia sẻ không Thanh Nhi Nàng bảo ta phải làm thế nào đây Hôm nay Nam Hải Long tộc phái sứ giả đến Nói chuyện quan trọng Ta Phải đi một thời gian Chuyện trong hộ tộc Làm phiền phu nhân rồi Phu quân yên tâm Chuyện lớn nhỏ trong tộc để tiếp xử lý Phu quân cứ yên tâm đi đi Chỉ là bệnh của chàng mới khỏi Nhớ phải chăm sóc cho bản thân Tỷ tỷ Tỷ tỷ, tỷ sao thế Chết rồi, trăng tròn Thái thuốc. Xem ra linh lực của ta không trụ nổi qua đêm nay Đừng nói nữa tỷ tỷ Muội vừa tỷ về phòng Tỷ để muội đi thay tỷ Nào Thái Muộn thế này rồi, Muộn muốn đi đâu Muộn còn đi đâu được Quỳnh à? có chuyện gì không ờ, Hôm nay một mình đi tuần đêm à? Có chút buồn chán Nếu Muộn có thời gian thì đi bắt yêu à? cùng ta đi Muội Muội Muội đau đầu quá, không khỏe lắm Đang định về phòng ngủ Muội đi một mình đi Cẩn thận nhé Muội ờ, biết rồi Vậy Muội nghỉ ngơi đi ừ. Thái tước không khỏe Có phải bệnh rồi không quan thịt của ngài Mời dùng Nào ăn đi, ăn đi Nào nào, ăn đi ăn đi Cô nương, cô muốn mua gì Cho ta một bình hoa điêu Được Đây Tiểu nhị Lấy rượu Chỗ bọn ta không bán chịu rượu Ngươi dám không lấy rượu cho ta sao Ta nói cho người đợi ta có tiền gì thì đợi ông có tiền Thì hãy đến đây Bản tiệm nhỏ bé Không chứa được tại Phật ngài đây Ngài nên đi đi Hôm nay không cho người xem Người xem thường ta chứ gì Ta nói cho người biết Mau lấy rượu cho ta Lấy rượu ra đây Nhanh lên đi Người dám đánh ta hả Ngươi có tin ta đốt tiền của ngươi không Về đi, về đi mà Ông uống nhiều quá rồi, mau về đi Dám đánh ta Ngươi cứ chờ mà xem Đợi mà xem Nào nào, uống tiếp nào Nào nào Cái thứ gì Mà dám không cho ta uống rượu chứ Không cho ta uống rượu Tướng công Sao lại sao thế này Phu nhân là nàng à Bọn họ đều chơi ta nghèo Đợi ta phát tài rồi Ta sẽ mua nhà to cho nàng Để nàng sống thật sung sướng Xem bọn họ ai dám cười chúng ta chứ Chàng à Nghèo thì càng đỡ phải lo Sau này uống ít thôi Cẩn thận Kéo hạ sức khỏe Vẫn là nàng tốt cho ta nhất Được rồi Mau theo thiếp về nhà đi Được về nhà nào Kỳ lạ Thái tước cứ đi theo người say rượu kia Làm gì chứ Không lẽ mụ ấy là yêu quái móc tim Không đâu không đâu Mụ ấy không làm hại người say rượu đó Chắc chắn không phải mụ ấy Làm sao đây Rốt cuộc ở đâu mới có người xấu chứ Không biết bây giờ tỷ tỷ như thế nào rồi Đồ phụ thề kia ân ái như vậy Mình không nhẫn tâm ra tay Rốt cuộc mình làm sao vậy Huynh lại lén lút theo dõi muội Huynh Huynh đâu có theo dõi muội Thái tước Nửa đêm muội một mình ra đây làm gì Chết rồi Bị huynh ấy phát hiện rồi ư ừ. Huynh biết rồi, muội ra ngoài mua rượu đúng không? Đúng vậy, muội mua rượu cho huynh đây. Muội nghĩ là không thể cùng huynh đi tuần đêm được, lại lo cho huynh bị lạnh nên mua rượu cho huynh uống. Thái tước, mùi không khỏe Còn nghĩ đến Huynh Huynh biết là mùa tốt với Huynh nhất mà Con nha đầu này Sao vẫn chưa về Mình phải tự đi tìm thôi. Lạnh quá, biết trước đã mặc thêm áo rồi. Tiểu Duy Nửa đêm canh ba cô ta đi đâu chứ Nhi là ai Buông cô ta ra Việc yêu trừ ma Bách ác yêu trừ Giết Sao lại như vậy Đại ca Quỳnh giúp giả cả ngày rồi Mau về nghỉ ngơi đi Đừng để bị ốm Ta không mệt Yêu quá này xuất quỷ nhập thần Thêm một người thêm một phần sức lực mà Không hay rồi không hay rồi Không hay rồi Dương đại ca Sao vậy Tiểu Di bị yêu quái bắt đi rồi ờ, Tình nhiên không sao chứ Công chúa không sao Là Tiểu Di nửa đêm tự mình ra ngoài Sau đó xuất hiện một yêu quái Pháp thuật cao cường Ta thi pháp lên người của hắn ta Nhưng không có phản ứng gì Dương đại ca Yêu quá kia nhất định vẫn còn ở gần đây Quân đi tìm Tiểu Di trước Chỗ này giao cho đệ Được ai liên, Chúng ta đi Được Đa tạ đại nhân Đại nhân Đây là chuyện thế nào Chuyện của bản tôn Không cần người lo Đại nhân trở về địa ngục hàng băng Nhanh như vậy đã quay trở lại Không phải là vì Tiểu Duy chứ Bản tôn có thể để ý đến những yêu quái tầm thường như các ngươi ư Đại nhân đừng có tự mình đa tình à. Đại nhân đúng là khẩu xà tâm Phật Đại nhân không phải mình đồng gia sắc đó chứ Tại sao lại còn sợ ta động vào Không lẽ là có tật giật mình Đường đường là một thần tôn Lại thích một con hồ ly thấp hèn <laughs> Người thế nào <laughs> Tiểu Di vẫn cảm thấy linh lực không đủ Đại nhân Có thể truyền cho Tiểu Di một chút được không dạ Thì ra đại nhân cũng rất đỏ mặt Cũng có suy nghĩ giống như con người <laughs> Không phải đại nhân vẫn chơi cười Tiểu Di Mê muội tình yêu nhân gian ư Sao đại nhân lại trở thành loại người Mà đại nhân coi thường à, nhất À không Ngài xem tiếng gì quên mất Đại nhân là thần Một vị thần có thất tình lục dục Hồn đi to gan Nếu như không phải người mê hoặc chủ nhân Thì sao lại như vậy Nếu đại nhân tâm tịnh như nước Thì sao bị ta mê hoặc được Là do ông ta tu di định lực không đủ Sao có thể trách ta chứ Nghịch hồ nhà ngươi thì hiểu gì Băng tuyết của địa ngục hàng băng Cần thần lực của đại nhân duy trì Thúc thúc đại nhân rời khỏi đó để bắt ngươi Những yêu quái bị nhốt trong ngục đồng loạn cũng mà đại nhân về kịp Tiêu hao không ít tiên lực Mới trấn áp được chúng Đáng lẽ đại nhân nên ở địa ngục hàng măng nghỉ dưỡng Nhưng lo cho người trong lúc trăng tròn có chuyện Nên vội vàng đến cứu Tiểu hồ liên ngươi Không biết xấu hổ khiến đại nhân nguyên thần tổn hao Không biết cảm ơn mà dám tiêu đùa đại nhân Im miệng Chuyện của bản tôn Không cần ngươi lo Tiểu Duy hiểu Đại nhân chỉ vì không muốn thua cuộc Đại nhân rõ ràng biết Tình ý của ta với Dương Anh Chắc sẽ không tự chút lấy khổ chứ Coi như người vẫn còn chút kiến thức ơn hai người Cảm ơn đại ân cứu mạng của hai người Phụ cừ Phụ cừ không muốn liên lụy tới hai người nữa Đại ân đại đức của hai người Kiếp sau phụ cừ xin đền đáp Cô nương Cô nương đừng mà Cô nương hãy bình tĩnh Đừng làm chuyện dại dột Cô Cô chính là quý nhân mà bà Lan nhắc tới Là tịnh tiểu thư phải không Sao cô lại biết ta Cô quen biết bà Lan và A Liên sao Tình cô nương Ta tên là Phù Cừ Là người được bà Lan và A Liên cứu giúp Lén đưa ta về phủ Lúc trước giấu cô Là vì trong phủ có quy định Không được đưa người ngoài vào Ta cầu xin cô Ta xin cô tuyệt đối đừng trách bọn họ Ta sẽ không trách họ đâu Chỉ là Nếu bạn Lan đã cứu cô Sao cô còn muốn chết chứ Phù Cừ mệnh bạc Người nhà không còn ai Là còn bị phu quân đánh đập hành hạ đây đều là Đều là vết thương do hắn đánh đập mà ra <laughs> Hắn còn muốn bắn ta vào kỹ diện. Ta không còn cách nào khác Nhảy xong tự dẫn Cũng mà có bằng lan thương xót Cứu ta về đây Nhưng ta rất sợ Ta sợ Hắn sẽ lại bắt ta về Đưa ta vào kỹ diện. Ta sống không bằng chết Thì đã đành Nhưng ta không muốn làm ô nhục cha mẹ đã chết của ta Ta thấy ta nên chết đi thì hơn Đừng mà cô nương Cô nương đừng vậy mà Đừng như vậy Thật là quá đáng Trên đời sao có người chồng độc ác như vậy chứ Cô nương đừng sợ Ta sẽ không đuổi cô đi đâu Cô cứ yên tâm Ở lại đây Có chuyện gì ta sẽ giúp cô làm chủ Cảm ơn tình tiểu thư Đa tạ tình tiểu thư Phục cường nguyện làm nô tỳ hầu hạ cô Báo đáp ơn cứu mạng của cô Không cần không cần đâu Cô mau đứng dậy Đứng dậy rồi nói Phù cường không muốn ăn bám Cũng không muốn thêm gánh nặng cho tiểu thư Nếu tiểu thư không chê bai Thì hãy cho Phục cường một cơ hội đền ơn Cho Phục cường một lý do để sống tiếp Mong tiểu thư đồng ý Được rồi có chuyện gì đứng lên rồi nói được không Được được Ta đồng ý với cô là được Cô mau đứng lên đi Nào Đa tạ tịnh tiểu thư ơn tái tạo của tiểu thư Suốt đời phụ cừ không quên thì về tuần tra nói Tiểu Duy đã về phủ Liên Nhi cô nương, Dương đại ca Hai người về rồi à Cô còn có nhã hứng ngồi để uống trà Bọn ta gì cô mà lo chết đi được Cô không ngoan ngoãn ở lại trong phủ Nửa đêm ra ngoài làm gì Đi gặp một người đàn ông hay là đi gặp yêu quái Liên Nhi cô à? nương Sao cô lại nói vậy Ta lo cho Dương Đại ca Nên ra ngoài đi tìm Nhưng tìm được nửa đường là sợ thêm phiền phức cho Dương Đại ca Nên ta quay về Còn thấy tài chứng mắt cũng được Nhưng sao lại dư à? quan cho ta chứ ờ, Hơn nữa chúng ta lại là phận nữ nhi Cô nên biết sự thanh bạch đối với chúng ta quan trọng như thế nào ờ, Hơn nữa, cô không có chứng cứ gì Ta chính là bằng chứng Cô đừng đóng kịch nữa Cô nghĩ lừa được người khác thì sẽ lừa được ta sao Ta tận mắt nhìn thấy cô ta ở cùng với người đàn ông khác Sao Ta chỉ ra ngoài đi dạo thôi Cô lại theo dõi ta Ta thấy cô đúng là rảnh rỗi thật đó dạ, Hoặc vâng là thấy ta chướng mắt Cố tình làm khó ta Cô Dương đại ca Chính mắt ta nhìn thấy Nếu không thì đi như cô nương Cô cố tình ly gián Tình cảm của ta và Dương đại ca Rốt cuộc là có mục đích gì Cô Được rồi được rồi A Liên Nếu tự gì không sao Chúng ta cũng không cần lo lắng nữa Cô về nghỉ ngơi đi Vậy Tiểu Duy anh Liên cô nương cũng là lo cho muội Chứ không có ý gì đâu Muội chỉ không thích Lúc nào cô ta cũng chống đối với muội Còn làm như là tới hỏi tội muội Cứ như muội đã làm việc có lỗi với người khác vậy Dương đại ca Không lẽ muội lo cho huynh cũng sai ư Tiểu Duy Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi Muội đừng để bụng Còn nữa Trong trấn không an toàn Sau này buổi tối Muội đừng ra ngoài Tiểu Chi biết rồi muội như vậy mà còn bắt đại ca phải lo cho muội Cũng là muội không đúng Không có gì Được rồi Muội nghỉ sớm đi thiện ác bất phân Cứ làm ra dễ yếu ớt đáng thương Sau lưng lại lén lút với người khác Xem cái đôi hồ ly của cô giấu được bao lâu Sư tỷ, đây là điểm tâm đệ mua cho tỷ Ăn cái gì mà ăn Ta thấy đệ càng ngày càng không ra gì Cả ngày đi chơi cùng con yêu nữ này Chúng ta xa xôi ngàn dặm tới đây Là để diệt trừ yêu ma Trừ hại cho dân Không phải du sơn ngoạn thủy đâu Sư đệ cô sợ cô đi tuần đêm đói bụng Nên mua điểm tập cho cô Cô không thích ăn gì thôi Sao lại mắng huynh ấy Nếu cô bọn lĩnh sao cô không tự đi bắt yêu đi Ở đây lớn tiếng cái gì chứ Đây là chuyện riêng của bọn ta Không đến lượt người ngoài xen vào Đúng là tỷ tỷ thế nào Thì muội muội như vậy Đều là hồ ly tinh Cô có ý gì Ý gì hả Bản lĩnh quyến rũ đàn ông của tỷ muội cô Đúng là không ai kém ai một người nửa đêm đi gặp tình lang Quay lại còn đang dễ đáng thương hiền thục Một người thì cả ngày bám lấy sư đệ của ta Còn phá hỏng tình cảm sư đệ của chúng ta nữa Sư tỷ Sao tỷ lại nói thế Để tránh ra đi Đây đều là những gì tận mắt ta nhìn thấy Tận mắt nhìn thấy ư Ta thấy mắt cô có vấn đề Ghi sự vô cớ Không có đàn ông nào yêu thương Đã bị bệnh rồi phải không Cũng khó trách Không ai cần cô Ngậm máu một người ghi sự vô cớ Cô làm gì có đàn ông nào thích ở cạnh cô chứ Cho nên bạn ca ca mới thích ở bên cạnh ta Cứ cho là giả giờ đi Vậy cô có bản lĩnh giả giờ không Đừng nghe thấy chưa Cô ta đều là đóng giả thôi Giả giờ đáng yêu, giả giờ lương thiện Đều còn cho là thật Đều cho rằng suốt ngày cô ta ở gần ăn uống vui vẻ cùng đệ Cô ta là quỷ đó À không không đúng Là muốn mê hoặc trái tim của đệ Nên mới dây quanh đệ như vậy Đúng thế, ta giả giờ tốt với sư đệ của cô đó Ta mê hoặc huynh ấy đó, cô làm gì ta Đệ nghe chưa, nghe thấy chưa Cô ta đang lừa đệ, đệ còn cho là thật Sớm muộn gì đệ cũng bị cô ta hại chết Người đàn bà ác độc này Sao không dạy cô một bài học Tụi ta sợ cô sao Cô đánh đi đánh đi Đừng có đánh mà Đây là phủ của Lý Tướng Quân Để các thị vệ nhìn thấy Thì Dương đại ca còn mặt mũi nào nữa Hơn nữa Muộn như vậy rồi công chúa đang nghỉ ngơi Nếu làm phiền công chúa thì không hay đâu Sư tỷ Mặt của tỷ hôm nay sao lại tiều tụy như vậy Có phải là đi tuần cả đêm mệt quá không Rất tiều tụy sao Đúng vậy Tỷ về sau gương xem Tỷ sẽ biết thôi Tỷ nên chịu khó nghỉ ngơi nhiều mới đúng Sáng mai sẽ không sao nữa Đi đi Tỷ mau về nghỉ ngơi đi Đừng có động người ta Về nghỉ đi mà Còn yêu nữ Đi đi đi đi Tỷ tỷ Tỷ tỷ Tỷ không à? sao chứ May quá Mụ còn lo mụ không lấy được tim cho tỷ à? Tỷ sẽ không trụ được Nếu như đợi muội thì đã lộ nguyên hình rồi Đúng là không tin được muội Không tin được muội Vậy tỷ tin ai được chứ Vừa rồi Ali nói tỷ nửa đêm đi gặp tình Lan Là ai vậy Là phù sinh Phù sinh Ông ta quay lại rồi à Không phải ông ta Tỷ à? tỷ Sao muội cảm thấy phù sinh thích tỷ Tỷ xem ông ta bỏ mặt địa ngục hàng băng Chạy đến đây cứu tỷ Lo lắng cho tỷ như vậy chắc chắn là thích tỷ rồi Đừng có nói bậy Ông ta chỉ vì không hàng phục được tỷ Thì không cam tâm Hơn nữa nếu tỷ chết rồi Thì ai khác cực với ông ta chứ Mất đi một hồ ly như tỷ Thì ông ta buồn chán lắm Không phải buồn chán Ông ta lại vô cùng đau buồn Ông ta chẳng qua chỉ là một cục đá vô tình vô nghĩa Không làm tổn thương ông ta được đâu Tỷ tỷ, tỷ nói vậy là quá đáng rồi Phù sinh đúng là hơi có chút lạnh lùng Nhưng còn tốt hơn dương anh Do dự không quyết đoán Hay là tỷ suy nghĩ lại đi Nhiều chuyện Bao giờ tới lượt muội dạy bảo ta chứ Mùi chỉ quan tâm tỷ thôi Người ta là thạch thần, là chủ của địa ngục hàng băng Lại đi thích một yêu quái Tỷ tỷ thật có bản lĩnh Quan trọng nhất là ông ta thật lòng với tỷ Mỗi khi tỷ gặp nguy hiểm Người luôn xuất hiện bên cạnh tỷ là ông ta Chứ không phải là Dương Anh kia nhưng ông ta có tốt thế nào là chuyện của ông ta Ta chỉ cần Dương Đại ca thôi